bây giờ thế này này bình ơi bình phải chắc chắn ngay hưng cũng thế phải chủ động mọi thứ có thể nào đâu chiều nay em không chủ động cả tất cả thôi mọi người cứ dựa vào nhau cứ dựa vào nhau kể cả là chiến cũng thế chiến cũng phải chủ động cái câu của mình đến khi bao nhiêu khoảng đấy nào thì là vào được chứ không thì bây giờ cứ dựa vào nhau hết thằng này nó sai nếu nó sai thì cái đấy là